mấy bộ như thế này bên em bán là bên em cam kết cho khách hàng cho chạy 6 tháng liên tục cả ngày là đêm không cần tắt máy hư đem đổi lại cái khác sạch về Xin chào mọi người nha Em nghĩ rằng đấy là cái mẫu máy à, laptop đeo sạch tay Mọi người không nên bỏ qua Thật sự Thứ nhất nó rất là đẹp ha Thứ hai nó thiết kế cực kỳ nó chắc chắn đây đấy là cái dòng máy à, sản xuất theo tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ nha STD 8 mà nó được trang bị cấu hình là có i5 RAM 4GB à, ổ cứng SSD 120GB nó chạy cực kỳ là nhanh cái này mình à, về làm những công việc ví dụ như văn phòng gia đình hoặc là vẽ những ứng dụng cơ bản như Photoshop, AutoCAD hoặc là chơi Liên minh huyền thoại ok nhá em đưa cái mẫu máy cho mọi người xem nhé thứ nhất nó rất là mới nhé à, cực kỳ là nó đẹp thực sự cái này mình về sử dụng gia đình thì phải nói là khỏi phải chế luôn có quýt cam đồ đầy đủ nhá mà giá là rất là rẻ tính ra mình mua những cái như thế này nó rất là có lời cực kỳ có lời luôn để những cái máy mới ngoài thị trường mà chạy được tương đương cái này nó phải cái giá mới của nó cũng phải từ 12 đến 15 triệu mới chạy tương đương được những cái con này được à, đây rồi bây giờ em biết mấy con lúc trước cái bạn mấy con này á đây là mấy màu lập tụp ha con có một cái màu máy ban nữa máy tính đề ban nó cũng rất là rẻ mà đáng cài đặt đến mới cài đặt đến đâu đấy à, đấy là con này tên giống ha nó cực kỳ là đẹp thực sự nhưng mua những cái này nó rất là giá trị mọi người nhé con đấy là những cái mẫu máy ban văn phòng gia đình này thứ nhất là nhỏ gọn này ha cực kỳ nhỏ gọn đây là máy quạt p cái dòng này gọi là giống như hàng bài nghe là kiểu là hàng bài của nước ngoài hàng nhật hàng đô rồi đó đây made in tokyo này ha tokyo nhật bản á cái máy còn rất là đẹp cái máy ở nước ngoài nó sai nó sai sáo mà giống như mấy mới vậy đó đây đấy là máy cũ của nước ngoài nha mọi người xem nha nó giống y chang máy mới vậy đó nó sẽ tính trong đó hình như bên nước ngoài nó xài đóng phong máy lạnh nhá máy máy này cũng rất là rẻ cực kỳ rẻ luôn mà thực sự nó nó mình mua những cái máy này thì thật là quá lời ha nó rất là đẹp cái này là đang chạy con g chạy ram 4 g và chạy ổ cứng SSD siêu tốc nó cực kỳ là nhanh phải nói là cực kỳ là nhanh luôn mua những cái máy này thực sự đóng đồng tiền bật gạo lập tốt cũng được hoặc là cái máy bàn lúc này cũng được thôi thì uh, bây giờ ai muốn mua cho con cái học hành mà học mình về làm công việc gia đình nhé thì mình nên thực sự những cái máy này mình nên bỏ qua đó là em chia sẻ có chân tình luôn á thì thứ nhất mình bỏ số tiền rất là ít mà gây giá trị mình hưởng lại nó phải nói cực kỳ lớn luôn á rất là lớn một cái nhưng cái máy như thế này đối với mấy cái dòng dòng máy uh, máy bồi như thế này bên em bán là bên em cam kết cho khách hàng cho chạy 6 tháng liên tục cả ngày lần đêm không cần tắt máy hư đem đổi lại cái khác sạch về đó dòng đối như dòng này, này có người cho chạy cả ngày lần đêm trong vòng 6 tháng liên tục không cần phải tắt máy cứ hư để đổi cái khác sạch về đó tất cả những sản phẩm này thì bên em bảo hành cho một năm luôn ha nên là mọi người mua hoàn toàn yên tâm nha cái máy giống như mới mới một trăm phần trăm vậy đó nó chạy ngon lắm thực sự mình mua những cái này được đẳng đúng tiền bật gào luôn á không nên bỏ qua những cái máy như thế này giá thành thì nó rất là rẻ tính ra nó so với giờ mới thì nó mới bằng một phần ba phần tư giờ mới luôn á mà cái giá trị mình nhận lại rất là lớn ha thì anh chị nào à, có nhu cầu mua cho con cái học hành học mình làm cả công công việc văn phòng đâu ấy thì à, liên hệ với bên em nhé à, cảm ơn tất cả mọi người nhé hôm nay cũng rất nhiều khách hàng mua những cái máy này rồi đó